nào và tính tình thế nào tiêu chuẩn người yêu của em rất là đơn giản ta trên một mét sáu số đo ba vòng phải có sự chênh lệch cái gì ba vòng sao nghĩa là vòng một hai mấy vòng hai bảy mấy vòng ba chín mấy à, anh nói chuyện rất là lanh sao anh chưa có người yêu em không có tin được á không ai tin được đó chỉ có mình anh biết là như thế là chỉ có mình chỉ tường biết là quá trời người yêu <laughs> quan trọng là em có tin hay không thôi còn những người khác không quan trọng anh nghĩ anh quyền linh nói đúng em mới gặp anh có hai phút mà em có biết có tin được hay không anh nghĩ là một cơ hội thì sẽ tốt cho cả hai mày cô gái nhiều lắm nè <laughs> tôi nói rồi lại không chịu đó em nói anh không chịu rồi đâu rồi dạ bên này anh ơi bên này xin chào xin chào anh tôi thấy vỗ tay quá tôi không dám mở mắt ra để tôi cảm nhận coi đây là chàng trai phong độ đẹp trai ăn mặc sang trọng ui sao vậy hả mời anh ngồi gì vậy dạ. linh ơi ơi ấn tượng nha dạ tóc này tóc tóc uh, ta gọi là tóc gì bơm ngựa bơm ngựa vậy đúng vậy? không anh tên là gì em là trần văn lộc làm nghề gì em làm ờ, kỹ sư xây dựng ạ Bao nhiêu tuổi? À, em ờ, năm nay là 26 tuổi Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu Chào em, Em tên là gì? Dạ, em tên là Tuyết Nga Nga năm nay bao nhiêu tuổi nè? Em sinh 1988 88 là 26 luôn? Dạ Rồi, bằng nhau Hiện giờ Nga đang làm gì? Nhân viên văn phòng dạ. Của công ty nào em? Dạ, công ty thủy sản ừ. sao xinh như vậy mà không có bạn trai hả dạ tại ai cũng nói giống chị hết á tại xinh quá mà không có bạn trai dạ tại xinh quá nên ai cũng nghĩ có người yêu rồi nên không có theo đuổi nữa à, mình theo đuổi lại người ta nó sợ quá nó chạy chị ơi chạy cái gì chạy mình chận nó lại chạy không có kịp phải giảm cân à mình nó mập phải không có đâu em nghe anh thấy có vẻ là tròn trĩnh như vậy tròn trĩnh không em thích người tròn trĩnh không thì không vấn đề gì chỉ sợ cô ấy ngại khi đi cùng em thôi tại sao à, tại vì là cái thời gian rảnh rỗi của em ấy là em đi tập gym cũng thích tập gym có sao đâu không vấn đề gì à em là quê ở đâu quê gốc của em là ở bắc giang ạ và thành phố hồ chí minh lâu chưa em à, vào sài gòn được một năm trước đó thì em sống ở hà nội với à, con người của em thế này với cách à, giao tiếp thế này với cái nghề như vậy anh nghĩ rằng em phải rất là nhiều người yêu người ta thường nói mấy ông kỹ sư xây dựng á đi đâu quen đến đó quen hết cô này cô kia em đồng ý em có như vậy không À, em đồng ý với cái suy nghĩ đó thế nhưng mà thực tế với em thì nó, nó lại ngược lại tại sao người ta như vậy em lại không như vậy em vào mới sài gòn có mới một năm anh à. à mục tiêu phấn đấu của em trước mắt đó là ổn định công việc bởi vì là khi em vào đây là em không quen biết ai đây cả một mình bươn chải dạ. nhưng bây giờ em đã em đã ổn định chưa ừ, dạ hiện tại em chỉ là mọi thứ đang dần dần chắc chắn có định lấy vợ sài gòn không sau khi mà em xem xong cái bộ phim lấy vợ sài gòn và em đã <laughs> cố gắng học theo là như thế à. <laughs> à tuyết từ trước giờ đã có bạn trai chưa dạ có nó không có là không đúng mà quen đi bạn trai đã bao, được bao lâu mối tình đầu tiên của em á em à, thích à, người hàng xóm của em bởi vì à, anh đó rất là giỏi ngoan hiền ngoan với em hả <laughs> ngoan với mọi người lễ phép với mọi người à, tại sao chia tay không cái đó đơn phương chị ơi Ai? mình em thích à mối tình có một bên thôi dạ hồi đó giờ có mối tình nào hai bên không có lúc em học du lịch á có mối tình nhưng mà quen thì thấy là không hợp nhau nên chia tay ạ à. còn à, bây giờ là mục đích là tìm à, người yêu hay là tìm chồng cả hai luôn chị bây giờ nếu mà đến chương trình này gặp đối tượng mà cảm thấy phù hợp thì có đi đến hôn nhân liền luôn không cũng phải một hai năm đấy chứ chị Ta còn trẻ mà 26 mà hỏi lấy liền sao thì được mình phải hỏi mới biết được à. chứ ờ hỏi cho bên kia bạn từ từ lấy không lẽ gặp lấy liền dạ đúng không em em thấy như thế là hợp lý ừ cần phải có thời gian tìm hiểu theo tìm hiểu bao nhiêu lâu thì mới lấy nhanh là sáu tháng còn lâu cái đấy hay tôi à? sáu năm <laughs> bên kia đã có mấy mối tình rồi còn em trải qua mấy mối tình thì em chỉ có hai mối tình hai mối tình ở ngoài quê bắc giang hay là thành phố hồ chí minh à vâng, không ở hà nội anh ạ như vào đây có quen một cô bạn nào chưa quen rất là nhiều nhưng đa số toàn là quán nhậu anh ạ ủa tại sao quen quán nhậu đặc thù công việc của em nó là như vậy mà đi nhậu là quen nghĩa là chưa có ờ, tìm ra được một người hợp lý với mình đúng không dạ vâng ạ quan điểm tình yêu của em như thế nào hạnh phúc chỉ có được khi đi từ hai phía hai phía còn mình không yêu đơn phương dạ không. Vâng, chắc chắn là không cho nó đỡ khổ đúng không <laughs> em có thích người bạn trai của mình nhậu không bên kia nói là quen nhiều bạn nữ toàn ở quán nhậu nhậu vì công việc thì không sao em có biết nhậu không dạ một ít uống được mấy chai ba chai ba chai bên kia bạn trai uống uh, tiếp khách uống nhiều nhất là mấy chai uống tổng tăng một tăng hai và thêm một số tăng nữa thì ờ, cỡ khoảng một ép trở lên <laughs> rồi vì sao bây giờ hai người đi nhậu bên đây ba chai xỉn bên kia còn ngồi uống tới một két rồi tính sao đây nha ờ, nhưng mà tôi chị đó là vì công việc thôi chứ thực ra em chẳng muốn như thế không sao cả nhậu vui thôi mà dạ. nhưng đừng có nhậu nhiều dạ nó, vâng. nó nó hại sức khỏe ha dạ. em muốn à, người yêu của mình phải ngoại hình thế nào và tính tình thế nào tiêu chuẩn người yêu của em rất là đơn giản cao trên mét sáu phải đo ba vòng phải có sự chân lệch cái gì ba vòng sao nghĩa là vòng một hai mấy vòng hai bảy mấy vòng ba chín mấy ờ, em em chỉ nói là có sự chênh lệch thôi <laughs> à, chứ không phải là bằng nhau đúng không <laughs> dạ vâng hồi nãy giờ tôi nghe cái gì cũng đơn giản hết á cao mét sáu mà đơn giản ba vòng phải có số đo cách biệt nhưng mà đơn giản cái gì đây, chúng đơn tôi... Dạ. giản y cũng đẹp trai được cảm ơn sự gì đó tự tin quá tự tin quá cái mẫu người của em à, em có nghĩ rằng à, giống diễn viên như chị Cát Tường này kia hỏi tôi chi vậy ta ta chặt tôi hả không anh nghĩ là chị Cát Tường là khá là hoàn hảo rồi cảm ơn em hôm nay em là người thứ ba khen chị chị thấy em rất là tự tin rất là lanh lẹ rất là hoạt bát kỹ sư xây dựng mà tiếp xúc ờ. rất là nhiều ông thường thường thấy mấy ông kỹ sư xây dựng nhiều ông cũng khô khan lắm chứ dạ. này lanh quá tôi nghi ngờ lắm tôi nghi ngờ cái tính chân thành của ông khi đến cái cuộc chơi này lắm nha trời đất ơi tự nhiên ta khen khen qua khen lại cứ ủa đâu phải ta, khen tôi là tôi phải khen lại đâu ha vụ này không công bằng ấy không công bằng đúng rồi anh thấy cũng vậy kỳ cục quá à không. À. vậy tự nhiên chê ta là sao đâu có chê con người ta đàng hoàng tự nhiên nông dân, nông dân trời đất ơi đẹp mà nha đẹp à xinh à giống diễn viên à này giống ai ta để coi giống diễn viên nào ấy nè ngô thanh vân á anh à ngô thanh vân tự em nói nha giống ngô thanh vân đó dạ, còn à, em cảm giác em giống ai chưa một người nào nói em uh, giống người việt nam à nói em giống châu phi hả có lẽ là vậy <laughs> bởi vì là khi uh, đi ở ngoài đường á ừ. em uh, hay kết hợp với một số phụ tùng phụ kiện thủ tục vụ kiện là sao chẳng hạn như mình đội thêm một cái mũ à đeo thêm một vài cái trang sức tức là mình không có tự tin về bản thân mình ra mình dùng trang sức xây dựng mà sao chăm chút bản thân dữ vậy nó hơi điều à. điệu chút có sao đâu thôi bây giờ hai người gặp nhau đi tôi thấy là được rồi đó rồi các màn lên cẩn thận nha anh thấy được dạ rất là dễ thương quan trọng à, cách nhìn của em thôi đơn giản thôi Ồ. em nghĩ đơn giản là ok đấy thấy tóc bùm ngựa chưa anh nói chuyện rất là lanh mà sao anh chưa có người yêu em không có tin được á không ai tin điều đó chỉ có mình anh biết là như thế được à chỉ có mình chị tường biết là quá trời người yêu quan trọng là em có tin hay không thôi còn những người khác không quan trọng anh nghĩ anh quyền linh nói đúng em mới gặp anh có hai phút mà em có biết có tin được hay không anh nghĩ là một cơ hội thì sẽ tốt cho cả hai mà em cô gái nhiều lắm nè quen tôi nói rồi lại không chịu đó em nói anh không chịu có một vấn đề nó hơi nhỏ ở đây đó là thời gian rảnh là anh hay đi shopping Đi Shipping có dắt ta đi chung không? Trước kia thì em có một mình nhưng bây giờ hiện tại sắp tới thì em phấn đấu sẽ là hai mình Nhưng mà đi rồi ai ra tính tiền? À, cái đấy hết xu thì à Chúng ta còn 30 giây nữa Em muốn hỏi gì nữa không? Hết giờ Trời đất ơi, tôi đang nói chuyện ngon lành hết giờ Thì nó hết, phải hết chứ giờ sao anh? Ta sẽ có ba khắc Sau 3 tiếng đếm Nếu các bạn đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút và không đồng ý hẹn hò thì chúng ta không nhấn nút cơ hội chỉ đến một lần duy nhất một hai có hẹn hò hay không hẹn hò chúng ta vẫn được quay vòng quay may mắn có giải thưởng của tôi Toshiba ba ba hết thời gian tôi tưởng đâu hai người không ai bấm ai về là trời hai người cùng bấm hết thời gian hai người cùng bấm có lẽ rằng à, thần giao cách cảm mà sao bấm chậm quá vậy em em bấm rất là nhiều lần nhưng có lẽ là do cái nút ấy chứ tại vì bấm một lần cái nút nó mới vô em bấm bấm bấm bấm thì nó bung ra rồi lanh quá còn em sao bấm chậm vậy ừ, em đang suy nghĩ nếu như lỡ mà em bấm, không bấm mà hết thời gian em có hối hận không vậy là duyên chưa tới đúng luôn ừ. hay ai cũng nói chữ duyên chưa tới nhưng trong lòng đôi khi cũng hối hận tại sao có cơ hội mình không nắm lấy chúc mừng các bạn các bạn đã nắm lấy đúng cơ hội đó chúc hai bạn thật nhiều niềm vui và may mắn